À, chúng con xin kính chào sư ạ. Dạ, chúng con kính chào sư. Xin lỗi tại bữa nay đi ờ, xuống núi cho nên cái cái wifi bị yếu. À, con con mới gọi cho sư. Dạ dạ dạ, tôi tôi thấy nhưng tôi không có trả lời đây tôi đang bận như đây nè. Dạ dạ. Đây. dạ. Bây giờ tôi đi xuống đây thì không có kinh cho nên ờ, bà con ờ, gửi tôi cái bài giảng bữa nay đó bài giảng em giảng cái gì đó dạ anh anh kiên để lên cho em lên kiên kinh ờ, kinh hành kinh này giảng nhanh mà kinh giảng nhanh à. Dạ. À. nội dung kinh hành trước đi ờ, có thời gian thì ờ, mình đi qua kinh khác ông kiên ổng chê với bà này chắc giạt mau <laughs> còn cái bài tới thì quá dài <laughs> nhưng mà thật ra nó là mà làm mau hay là chậm là do mình tại vì vấn dạ, đề đúng rồi là mình nó đơn giản cái nội dung này nó không có đơn giản không dạ, hề dạ. đơn giản dạ, rồi dạ. bây giờ ông boss thì tôi 5 năm cái lợi ích của của dạ, kinh hành dạ, trình đi con đưa lên dạ cô vui biết dùng năm cái lợi ích đó được không cô vui ơi nghe cái tên thấy buồn nè kêu ừ, tên mới lại buồn nhưng mà nghe kêu tên mới bảo buồn nghe nói là sắp đi miếng điện người ta lên thấy cũng cũng nôn quá sao đi miếng điện rồi à, bà, bà con biết là hiện giờ là ngày tam tạng chính đang ở Mỹ đó. Ừ, ngày qua ngày dự à, cái lễ à, đồng thổ cái công trình à, tạng kinh cát ở đây ừ, thấy bây giờ đang chờ coi chữ tăng tiếng điện ở trong nước có đi ra mà ở ngoài có đi vào hay không nếu mà thấy vậy là ngon quá bởi vì tôi cứ thấy tình hình miếng điện tôi cũng nhớ cái câu ca dao Việt Nam ừ, trăm năm trong cõi người ta ai, cũng được đi ra đi vào nhỏ xíu tới như nước Lào nhân dân cũng được đi vào đi ra đen thui đen thui Angola người ta cũng được đi ra đi vào bên mông đến như nước Tàu người ta cũng được đi vào đi ra chỉ riêng dân chúng Myanmar nhân dân đâu đường đi ra đi vào à, <laughs> rồi à, năm mới lợi ích ừ, năm lợi ích năm lợi ích mới có bốn thôi à, rồi năm rồi rồi hôm nay chúng ta học về cái kinh gọi là gì kinh chăn cái mát chăn cái mát đây nghĩa là kinh hành đây là một cái chữ Pali mà tôi nghĩ rằng đó là bà con mình đó, đặc biệt các hành giả phải biết chữ này ừ, bởi vì chữ này chữ này là một chữ gắn liền với cái sinh hoạt của mình mà chăn cái mát là kinh hành ha đó là cái danh từ còn cái động từ là chăn cá mát tí ha, động từ là chăn cá mát tí à, theo chữ tiếng sao nữa còn à, cái danh từ là chăn cá mát chăn cá mát nghĩa là working working mà working meditation à, chứ còn mà đi tới đi lui thì không có xài chữ đó à, đi tới lui không xài chữ đó nhưng mà đi tới lui mà trong ý thức á, tỉnh táo tỉnh thức tỉnh giác á, thì được gọi là chăn cá mát ừ. thì cái năm lễ kinh hành á, là bà con liếc bắt vô ai cũng nghĩ là mình hiểu rồi nhưng mà vấn đề đó là trước khi mà nói đến năm cái này mình phải lại phải có cái phần dẫn nhập cái phần đó rất là quan trọng có nghĩa là thế này mình tu là mình tu tâm chứ mình không có cái uh, tu tướng không tu tướng tức là tu hình thức á ví dụ như là uh, trang phục miễn sao thoải mái thôi Đấy. rồi chỗ ở miễn sao thoải mái thôi Đấy. thức ăn miễn sao lành và sạch thôi lành và sạch có nghĩa là không có ăn ba cái đồ hóa chất ăn ba cái Ê, đồ mà xuất xứ không rõ ràng rồi đó không cho nên là đặc biệt à, đặc biệt ở đây là chú trú xứ lớn bé quan trọng chỉ sao thoải mái thôi à, nhà lá nhà gỗ nhà tường nhà ngói nhà đất nhà gì cũng được hết miễn sao thoải mái thôi ừ. rồi thực phẩm không cần ngon miệng không cần trang trọng miễn sao sạch và lành thôi à, cho dân trong nước nghe chỉ sạch và chỉ lành là hiểu không à, chỗ ở thức ăn rồi thứ ba nữa là ờ, cái tư thế wow bây giờ tư thế tư thế nào mà cảm thấy thoải mái thôi ví dụ như có nhiều người họ coi nặng cái chuyện thiền là phải ngồi nhưng mà xin thưa đó là thiền chỉ mắt samatha mới là ngồi hoặc là nằm chứ riêng trong thiền quán ấy, thì cả bốn tư thế sinh hoạt căn bản gồm có đi đứng nằm ngồi hành giả liên tục à, thay đổi chữ liên tục đây bà bà con nghe cho kỹ không chịu hiểu lầm liên tục đi không phải là mình ngồi được có 3 phút cái mình đứng dậy không phải liên tục đi có nghĩa là hết cái thời hạn mà chịu đựng á nghe nghe cho kỹ nha hết cái thời hạn chịu đựng ví dụ như mình thấy ngồi như vậy như trung bình là tiếng 45 hay là hai tiếng phải đủ rồi thì đứng dậy mình đi mình đi xong mà nếu mà mình thấy muốn ngồi đó lại thì tiếp tục ngồi à, còn sau mình cần nằm mình vô mình nằm nhưng mình nhớ là từng mỗi bước chân từng mỗi cái động tác lớn nhỏ lấy cái tài lên biết gãi vuốt biết biết rõ luôn luôn không rồi các nước biết là các nước dạ, biết biết đang đang có cái ý muốn ừ, uống nước dạ. đang khác biết cái khó chịu cái khó chịu đó là tâm sân đang khác muốn nghĩ tới nước thì mình biết cái muốn đó, đó là tham biết biết biết rõ biết rõ cái quan trọng là cái đó là cái chánh niệm là chánh niệm chỗ đó, đó ví dụ như mình niệm thọ thì mình biết rõ là mình đang ở trong tình trạng khó chịu khát nước mà khó chịu rồi khi mình uống mình thấy nó dễ chịu nó biết nó là thọ lạc đó, đó là gọi là niệm thọ còn niệm tâm là mình biết đây là tâm sân biết đó là đây là tâm tham đó là niệm tâm còn niệm pháp thì cũng như vậy mà niệm thay vì tâm niệm tâm mà niệm đây là tâm tâm sân còn bên niệm pháp mình niệm đây là sân sân truyền cái còn bên niệm tâm mình biết đây là tâm tham thì bên niệm pháp mình biết đây là dục truyền cái chỉ về thôi không còn niệm niệm niệm niệm thọ thì hồi nãy niệm rồi là niệm thọ là mình biết rằng đây là thọ lạc thọ khổ còn niệm thân là sao là biết rõ là đang rót à, đang rót nước đang uống nước à, đang nuốt vào biết rõ đó là, là niệm thân không đó là đó, đó, đó động tác uống nước luôn luôn chánh niệm như vậy không rồi thì à, tôi nhắc lại à, tôi mà bà con vào ở trong Google và con đánh cho tôi cái chữ gọi là cross leg cross leg cross là là suy là, là là là cắt ngang đó. cross leg tức là xếp bằng thì cái, cái, cross leg position nó, nó gồm có nhiều lắm mà nó nó có ba cái tư thế căn bản đó là full cross leg hay là lotus cross leg tức là kiết già còn có cái gọi là half cross leg tức là ờ, bán già còn có cái kiểu ngồi mà tôi rất là thích nên là Myanmar à, Myanmar Myanmar position có nghĩa là cách ngồi của miếng điện nghe cái này là của internet của mấy người họ nghiên cứu tham khảo chứ không không hẳn là phật tử nha thì à, cái Myanmar là chân trong chân ngoài thay vì cái kiết già đó là mình xếp bằng lại hai cái chân hai cái chân à, hai cái bàn chân nó nó nó nó, nó, nó ngửa lên hết gọi là kiết còn bán là chỉ có một bàn chân nó ngửa lên còn bàn để giấu dưới gọi là bán còn Myanmar Myanmar sitting thì ờ, kiểu ngồi đó là chân trong chân ngoài à bà con đánh dùm tôi với Google bà con đánh cái chữ là, là, là Myanmar sitting à, hoặc là bà con đánh tôi cái chữ Paao Paao Paao Seador à, cũng được nữa là trong đó có cái hình mà ngài ngồi đúng cái kiểu Myanmar đó kiểu chân trong chân ngoài à, bản thân tôi thì tôi thích cái kiểu này nhất Ờ, và còn hai cái bàn tay thì bà con thắc mắc là ờ, bàn tay phải để trên trái hay bàn tay trái để trên bàn tay phải cái đó quan trọng không à, <clears throat> riêng tôi thì tôi thích là để hai cái bàn tay mình nó rờ hai cái đầu gối không ngồi kiểu miếng điện ở chân trong chân ngoài là thấy tả rồi rồi còn hai bàn tay mình đâu có để thừa được mình phải kiếm chỗ mình gã nó chứ không? đó là mình để hai bàn tay nó rờ hai đầu gối một cách ngồi rớt là thoải mái lưng thì thẳng cổ thẳng mông phải vững mông mình nó phải vững bàn tọa phải vững cổ phải thẳng mắt mình ngó thẳng về phía trước mà tại sao tu là tu tâm mà tại sao phải hơi bận tâm niệm chút là bởi vì khi mà mình không có chuẩn bị một cái tư thế ngồi cho đàng hoàng lâu ngày nó thành tật lâu ngày cái lưng bị khòm không có không có không có hay không có tốt không cái chuyện ngó đẹp xấu quan trọng quan trọng nhất là nó có hại cho cái cuộc sống như lắm cho nên đây là lý do vì ừ. đâu mà trong kinh có xài cái chữ út chú ca dân cái nghĩa là ngồi thẳng lên ừ, út chú ca dân ừ, mút khăn đi thà chứ hướng thẳng về phía trước ừ, sati của bát bê tí tập trung chánh niệm này trong kinh dạy rõ như vậy đó ừ. thì đang nói về cái bài kinh kinh hành mà mắc cái chứng gì tôi đi một vòng làm sao lễ tôi muốn nói cái này ừ, tư thế nào miễn là thoải mái thôi ừ, đừng mình không có nhất thiết là phải ngồi nhiều mới được gọi là tu giỏi nha nhớ nha chẳng hạn như cái dòng thiền Ruenka đó là họ đặt nặng về cái ngồi này đặt nặng về cái ngồi thì tôi tôi tôi tôi về khoản này thì tôi riêng bản thân tôi thì tôi thấy thì ừ, có lẽ là tôi không có đồng ý lắm cái chuyện mà coi nặng cái ngồi không mà mình thấy trong kinh điển không có hề có một dòng nào mà Đức Phật mà ngày buộc mình phải làm cái chuyện đó hết mặc dù hãy mỗi đến lời nói thiền thì ngày có nói đến chuyện ngồi sẽ bằng có nhưng mà cái thời gian đó thì ngày không có đặt vấn đề mà cái quan trọng đó là mình gọi là tùy duyên à, tự nhiên quý vị ngồi à, mà ngưỡng thế giới người ta có điều kiện người ta ngồi 8 tiếng liên tục tốt tôi nhấn mạnh nha tốt quá tốt chứ không phải là tốt mà quá tốt nếu mà ngồi liên tục còn không thì tùy duyên có nghĩa là sao là bà con phải bảo đảm với tôi một chuyện là trong suốt 12 giờ 14 giờ đồng hồ trong một ngày từ lúc rời giường ngủ cho đến lúc trở lại giường để ngủ trong đêm thì bà con phải luôn luôn sống trong chánh niệm trong mọi sinh hoạt lớn nhỏ cái đó mới là cái quan trọng không? còn cái chuyện bà con ngồi bao nhiêu thì cái đó tuyệt đối không quan trọng đó, mà phải bảo đảm cái chuyện chánh niệm không tức là mình ngồi mình thấy một tiếng rưỡi tiếng 15 tiếng 45 tiếng 25 không quan trọng mà thấy nó đủ rồi thì đứng dậy đi không? đi xong rồi trở vào ngồi mà lần này không nhất thiết phải ngồi xịt bằng mà ngồi trên cái ghế nào đó thoải mái thòng chân xuống và tiếp tục chánh niệm đấy và khi nào thấy cần nằm quá thì ừ, thả người xuống nằm mà vẫn trong chánh niệm và đặc biệt mỗi lần chuyển đổi quan nghi là phải tiếp tục chánh niệm à, đang ngồi mà biết rằng nó khó chịu biết biết biết đây là khó chịu hồi nãy tôi có nói rồi ờ, niệm tâm hay là niệm thọ thì tùy niệm tâm niệm thọ niệm thân niệm pháp tùy nha tùy người tùy thích hợp cái gì thì tập trung một cái đó trong Bali gọi là pakatap là ghi nhận cái gì nổi bật cái gì mà mình mình thấy hợp với mình ấy. Ờ thì mình cứ ngồi cho nó thoải mái Đứng gì mình đi mình đi cho nó thoải mái xong rồi mình tiếp chỗ mình ngồi mà kỳ này mình không xếp bằng nữa mình ngồi mình thòng chân mình thòng chân xong mình thấy nó cần nằm gần xuống mình nằm mà trong lúc mà nó móng cái ý mà nó muốn cái tâm nó muốn ngồi muốn nằm mà mình biết biết nó muốn nằm biết nó là tâm tham đấy rồi khi mà thả cái người xuống mình thấy nó thoải mái là mình biết rõ rằng đây là tham hay là đây là chánh niệm mình biết rất là rõ không đây là thọ lạc đây là thọ khổ thọ hỷ gì mình biết rất là rõ ví dụ như mình ghi nhận về thân thì mình thấy nó thoải mái của thân mình gọi mình ghi nhận đây là thọ lạc còn mình thấy cái tâm mình lúc nó thoải mái quá thì mình ghi nhận đây là thọ hỷ không? nhớ nha ừ. còn mình thả cái lưng xuống mình nghe nó đau quá thì mình niệm đây là thọ thọ khổ cái khó chịu của thân là khổ còn khó chịu của tâm thì gọi là ưu nhớ nha ừ. còn cái cảm giác mà lững lơ con cá vàng ở giữa không hỉ không lạc không khổ không ưu thì đó gọi là xả không xả đó thì cái quan trọng nhất là chỗ đó và cái bài kinh kinh hành này nè là một cái cơ hội nhưng mà Đức Phật ngày dạy cho mình thấy rằng kinh hành cũng là một tư thế quan trọng chứ không nhất thiết là phải nằm à, không nhất thiết là phải ngồi nha và trong đây ngài có dạy rõ những cái lợi ích của kinh hành thì mình thấy các cái, cái quan điểm y học hiện đại người ta cũng đồng ý rằng là đi bộ là một phương pháp ờ, vận động cực kỳ lợi ích vô cùng lớn và trong đây Đức Phật ngài cũng có dạy là cái người mà mà, mà, mà, mà, mà đi bộ giỏi không thường xuyên đi bộ thì là, là có cái khả năng là chịu đựng có khả năng tham nhẫn có khả năng chịu đựng trong những cái tình huống mà phải đi bộ không atha nó là nó đồng nghĩa với mắt gác là con đường không thì nó thoải mái thoải mái bởi vì ờ, một ngày nào đó quý vị phải nằm tại chỗ gọi là phải đi xa lăn các vị thấy cái thời gian mà mình còn có thể đi bộ thời gian đó là gian vàng son của đời người thời gian vàng son mà rất tiếc là có nhiều cái kẻ gọi là không có, có, có để ý cái chỗ này đến một ngày không còn đi bộ được nữa phải ngồi một chỗ phải nằm một chỗ lúc đó họ mới thấy cái cái cái thời gian mà đi bộ còn khả năng đi bộ được xe dịch được bằng đôi chân đó là thời gian vàng son của cuộc đời đó là cái thời điểm mà chúng ta có thể chinh phục mọi nơi chốn trèo leo đi chạy đều thoải mái không mình có thể tới được những chỗ mình muốn các vị nào có đi du lịch thì biết đi du lịch là máy bay tàu xe lửa xe bus đúng không nhưng mà thực ra phải là người có khả năng đi bộ thì đi du lịch nó mới đáng mới đã không mới đúng mới đáng mới đã ba chữ đề không còn đi du lịch mà không có khả năng đi bộ có cái chân mà nó có vấn đề gặp cái chỗ mà cần leo leo cũng được rồi có những cái quãng đường mà không có xe cộ gì hết mà mình phải đi bộ một hai cây số và con mới thấy cái khả năng chịu đựng được cái đường trường đó nó là một cái khả năng bằng vàng mà con người là phải có phải biết trân quý và khi mình đi bộ như vậy nó mình mình mình vận động cơ thể mà đồng thời là lúc đó, con mắt mình nếu mình nói theo ngoài đời ở đây không nói tu hành hết mình nói theo ngoài đời à, còn hành giả là khác hành giả là đi trong chánh niệm nha còn nói với người đời đi bộ nó là mình vừa vận động mà mình vừa đổi cảnh luôn à, còn mình tập tạ hay là mình tập ba cái fitness cho là gym gì đó thì mình chỉ tập tại chỗ thôi nó không có bì được ừ, nó không có bì được cái anh mà đi bộ anh mà mỗi lần là mỗi, mỗi bước chân nó đẩy anh về một cái đời mới ha cho nên cái có khả năng đi bộ thì nó chỉ có lợi cho mình thôi không khả năng đi bộ rất tốt ừ. nó rất cần thiết rất tốt rất cần thiết và cái người thường xuyên đi kinh hành đó, thì người đó mới là người sở hữu được cái khả năng này sở hữu cái quyền lợi này tôi cố ý xài chữ quyền lợi đi bộ khả năng đi bộ là một quyền lợi của cái người khỏe mạnh khỏe mạnh thì không nhất thiết phải trẻ không không hẳn vì 70 tuổi mà còn đi bộ giỏi còn thích đi bộ thì đó là quý vị còn giữ lại được cái quyền lợi sau cùng của kiếp người bởi vì 70 là coi như cái cái gì cũng bỏ hết ăn uống mua sắm du lịch bỏ hết vẫn còn thích nhưng mà lúc nó còn thích đi bộ đó là cái người nó còn còn có được gì còn giữ lại được quyền lợi sau cùng của một con người không có tốn kém gì đi bộ nó là một cái trò tiêu khiển một cái trò vận động miễn phí không mà để gọi là duy trì được khả năng đó thì anh phải thường xuyên à, tập luyện bằng cách là đi bộ và đối với hành giả nó có điểm đặc biệt như thế này người ta cái cái cái chỗ này quan trọng này cái chỗ này mà là mà đây là một cái cái, cái bài học bằng vàng chúng ta đã đi vô số kiếp chúng ta đã đi bộ vô số kiếp không? Ờ, mà đi toàn là bằng phiền não không những cái bước đi đó là những bước đi trên đường mà cũng là bước đi dẫn vào sinh tử Đấy phải ghi cái này không chúng ta đã đi bộ từ vô số kiếp mà mỗi bước chân trong cái cuộc luân hồi ấy chỉ là dẫn về nỗi khổ niềm đau đi trong phiền não và đi để mà lún sâu và dẫn bước vào cõi trầm luân nhưng mà kể từ hôm nay chúng ta biết Phật pháp mỗi bước bước chân chánh niệm là mỗi bước chân đi về giải thoát mỗi bước chân đi sang bến bờ giải thoát giác ngộ mỗi bước chân chánh niệm là mỗi bước chân an lạc chúng ta phải tin chuyện đó như là chúng ta tin chúng ta có một cái đầu có hai cái tay và có hai cái chân đó là một sự thật ăn trong chánh niệm uống nước trong chánh niệm đi đứng trong chánh niệm hít thở trong chánh niệm là chúng ta đang được an lạc và đang được thanh tịnh và đang từng bước đi về bến bờ giác ngộ tôi nhắc lại chúng ta đã vô số kiếp đi ừ, đi nhưng mà chưa bao giờ đi như bây giờ hết bởi vì nếu mà chúng ta đã nhiều kiếp mà đi bộ trong chánh niệm thì bây giờ mình không còn ngồi ở đây đâu quý vị không hiểm lắm mà chính vì bây giờ bắt đầu bắt đầu biết đi bắt đầu mới thật sự là đi như là một con người đi bằng những bước chân của hiền thánh đấy cái đó mới gọi là chân cam mát nhớ nha <coughs> đi đó mà đi chân cam mát còn đi cái kiểu mà mà mà mà, mà phóng vật thất niệm đi cái kiểu mà phiền não đi càng đi để mà chìm lúng trong cái đam mê trong khổ lụy cái bước mỗi bước chân như vậy chỉ đẩy mà về cái, cái cõi trầm luân quay về cái bờ bến cũ thương đau của máu lệ à, còn mình kể từ bây giờ từng bước đi trong chánh niệm thì nó là từng bước đi về giải thoát từng bước an lạc Đấy. À, cái lợi đầu tiên đó là nó, về về sinh học ấy, à, về thể lý thì những, những bước chân kinh hành là nó giúp cho mình thêm cái sức mạnh cái khả năng à, đối phó với những đường trường với những dặm trường không? À, và cái cái tiếp theo đó cái, cái tiếp theo đó là nó thêm cho mình khả năng tinh tấn bởi vì các bạn biết khi mình ngồi hoặc khi mình nằm mình có biến lười như con heo đi nữa thì mình vẫn có thể ngồi yên mình vẫn có thể nằm yên không có thể đứng yên nhưng mà riêng cái đi thì không đi chỉ cần nó thiếu một giọt tinh tấn thôi là nó đã không đi nổi thiếu một giọt cũng đi biết được khi vì đứng mình có thể làm biến mình đứng mình đứng mình ờ, mình kiếm cái chỗ nào đó mình tựa vô mình đứng cả giờ được là biến mà ừ. mình ngồi cũng có thể ngồi trong lòng biến mình nằm thì khỏi nói rồi mình hoàn toàn có thể nằm trong cái lười biếng nhưng mà đi thì không anh thiếu một chút năng động trong ý thức thì anh không có dỡ cái bàn chân lên được đâu cho nên cái lợi ích thứ hai của tinh thần là nó tăng cường khả năng tinh tấn Đấy, nhớ nha ba ba cái tư thế kia thì hoàn toàn có thể được thực hiện bằng sự biến lười Đấy, chay lười ờ, lười nhát biến nhát riêng cái tư thế đi đó là tư thế nó Ừ, chỉ là phải là như thế của một, sự cố gắng được thực hiện bằng sự cố gắng còn cái lý tưởng của nó là gì thì tùy đi bằng phiền não đi bằng trách nhiệm thì đó là chuyện mình miễn bàn nhưng mà cái chỗ này chuyện đầu tiên mình phải nói đi riết nó là tăng cái khả năng gọi là tinh tấn và thưa với bà con ấy, ừ, nhiều năm về trước khi mắt nhìn thấy trên đường hay là đọc trung báo coi trên màn ảnh tivi mà tôi thấy những cái người dân nghèo ở mấy cái xứ mà chậm phát triển ấy, như là Phi Châu hay là Ấn Độ Việt Nam Lào Thái Campuchia ví dụ như vậy tôi thấy những chưa nắng chăng chang mà tôi thấy như người ta đi chân đất ấy, à, ta đi bộ tôi thương lắm thương lắm tôi nói trời ơi ước gì cả thế giới ai cũng được như Âu Mỹ hết vậy đó đừng có cái cảnh mà trưa nắng chăng chang mà đầu đội trời trên ngập đất mình đi cái này thấy không ừ, muốn lưng ngồi tiếng nào hết ừ. nhưng mà bây giờ lại khác bây giờ tôi già rồi bụng tôi nó to Hồi xưa trẻ tôi bị thành chữ V nha V V xui ngực thì lớn bụng thì nhỏ giờ tôi già bụng tôi nó lớn mà cái ngực tôi nó nhỏ thì lúc bây giờ tôi lại hiểu được chuyện khác phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ đấy <clears throat> phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ đó là điều nhất điều thứ hai phúc thay cho kẻ nào còn có cái mục đích xứng đáng để mà đi và cuối cùng phúc thay cho kẻ nào được bước đi trong cái thiện tâm trong chánh niệm trong cái tuệ trong cái từ bi là ba cái phúc không mà cái phúc đầu tiên là phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ có nghĩa là người này sức khỏe chưa đến nổi đúng không thứ hai phúc thay cho kẻ nào này mà còn có mục đích xứng đáng để mà đi bộ mà con thấy lớn chuyện lắm tại sao có cái này được gọi là phúc là bởi vì sao bởi vì tôi nhớ có một cái anh phật tử ảnh làm anh ờ, đi làm mà ờ, nhằm cái lúc mà thụy sĩ nó đang sa thải dù covid nè sa thải dữ lắm cứ ờ, có cái cái hãng anh làm là 10 nó bỏ 4 10 nó bỏ 4 mà quý vị 10 người mà nó bỏ 4 ghê không 10 người bỏ 4 đuổi nó đuổi sợ thì thấy anh cực lắm mà, mà bữa đó trời tuyết tôi anh đi làm tôi nói anh coi mình cũng 60 mà thôi mình nghỉ làm đi anh anh giờ đâu có, có nghèo khó gì nữa thấy đội tuyết anh đi thằng nãy cái anh cười hẹn con cũng muốn nghỉ đó. nhưng mà con nhớ mấy người mà họ bị mất việc á bị đuổi việc hoặc mất việc rồi con thấy mình may mắn quá Đấy. à cho nên lúc ảnh giờ ảnh nghĩ vậy cho nên anh thấy cạch à, hoặc là tự nhiên buổi trưa nắng nhân trang mình thấy trên đầu người ta đội cái thúng cái cái mũng cái, cái thao cái rổ gì đó mình thấy cực thiệt mà ít ra cái cái cái bước đi của họ nó, nó cho mình thấy hai điều thứ nhất họ còn sức khỏe để họ đi thứ hai nữa đó là họ còn có cái mục đích để đi sợ nhất trong đời sống có một ngày mà chúng ta không còn có cái mục đích không còn có cái lý tưởng ờ, không còn có cái đích nhắm để mà hướng tới để mà hành động để mà sống để mà hít thở để mà đi đứng nằm ngồi sợ cái đó lắm sợ cái <coughs> đời sống mà không còn mục đích sợ <coughs> nha nhớ nha cho nên là phúc thay cho kẻ nào còn có khả năng đi bộ bởi vì họ đi bộ cho thấy họ còn có sức khỏe và thứ hai nó phúc thay cho kẻ nào còn có mục đích còn có lý do để đi bộ và cái thứ ba là cái quan trọng nhất cái thứ ba này chỉ có người hành giả mới có được cái thứ ba phúc thay cho kẻ nào từng bước đi là bước đi công đức từng bước đi là dẫn về bờ giác bến bờ giặc ngộ Đấy. cái này cái này mới ghê đi bữa nào làm biến cứ nhớ qua cái này phúc thay cho kẻ nào còn khả năng đi bộ thứ hai phúc thay cho kẻ nào còn có lý do để đi bộ và cái thứ ba là phúc thay cho kẻ nào được đi ở trong chánh niệm và trong trí tuệ bởi vì từng bước đi lúc bây giờ nó là công đức nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói chúng ta có vô số kiếp làm vua chúng ta có vô số kiếp làm hoàng hậu làm hoa hậu chúng ta có vô số kiếp ừ, ăn trên ngồi trước chúng ta có vô số kiếp hưởng thụ trong lâu đài cung son điện ngọc nhưng mà chưa bao hiếm lắm hiếm bao giờ chúng ta có được cái phúc mà đi đứng nằm ngồi ăn uống buồn vui co vũ không mà bằng chánh niệm hiếm lắm hiếm bởi vì cơ hội làm người nó đã hiếm rồi nói gì về cơ hội gặp chánh pháp mà anh phải gặp chánh pháp và anh phải có một cái nhu cầu tâm linh như thế nào đó anh mới học giáo lý và anh mới chịu thực tập tuệ quán cho nên chúng ta đã sung sướng từ vô lượng kiếp chúng ta đã đi đứng nằm ngồi từ vô lượng kiếp nhưng đi mà cho đáng cái đi nó hiếm lắm, nó hiếm lắm từng cái bước chân chánh niệm quý vị đó nó phải được cộng lại bằng vô số những cái điều kiện mà kim cương chứ phải kim cực điều kiện vàng điều kiện kim cương thí dụ phải được làm người phải mang thân người phải gặp chánh pháp cơ thể lúc đó tạm thời không có đau đớn bệnh hoạn sáu căn phải đầy đủ không có khiếm khuyết ghê chưa kể nghe ghê nha phải được làm người phải gặp chánh pháp cơ thể không có đang ở trong tình trạng là bệ rạc mà phải đầu óc phải tỉnh táo và sáu căn phải đầy đủ không tàn khuyết không khiếm khuyết thì đủ năm cái điều kiện này này thì bà con mới có được từng cái bước chân kinh hành chứ đừng có tưởng là chân của tôi, tôi muốn đi lúc nào tôi đi xin lỗi nha ngu xuẩn nói vậy là dốt lắm nha dốt lắm nó phải hội đủ năm cái điều kiện kim cương thì nó mới có từng cái bước chân kinh hành nha ừ cho nên cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng nó sâu nó sâu giọt không tới đáy nha ừ nhớ từng bước chân này là bước chân này là đổi bằng máu lệ từ nhiều kiếp mới có được bước chân kinh hành Đấy. chứ làm người mà không cái chứ làm sanh ở đời làm phạm phu mà không làm nhân loại thì đâu kinh hành được chư thiên không có đâu kinh hành được Đấy không rồi các cái loài sao đỏ đâu kinh hành được rồi sao nữa không có gặp chánh pháp là cũng thua gặp chánh pháp mà đầu óc mụ mị thiếu niềm tin thiếu trí tuệ thiếu tinh tấn thiếu chánh niệm thì tu cái gì nha rồi cũng xong luôn rồi, rồi cái gì cũng có mà sức khỏe không có sao đi kinh hành à, cho nên nó là nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói ngày chưa biết đạo chưa học giáo lý chưa tu tập tuệ quán tứ niệm xí chúng ta chỉ có những cơ hội hiếm hoi để làm công đức thí dụ như có dịp đi vào chùa vào phật đản giao thừa hoặc là đi vào trai tăng đi vào uh, tham dự một cái lễ lạc lớn bé nào đó còn ngoài ra là biết là bước cơ hội nào ừ. nhưng bây giờ thì không có học giáo lý rồi có tu tập tuệ quán rồi có thực tập chánh niệm rồi thì cái cơ hội mà tạo công đức của mình đó, nó tính bằng dây có nghĩa là hết thở bằng chánh niệm đó là công đức đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tiểu tiện co duỗi bằng chánh niệm đó là công đức đại từng bước đi của mình ý, trong vô lượng kiếp đó, mình đi chỉ đi để về cõi lưng hồn thôi nhưng mà riêng bây giờ thì từng bước đi bây giờ là từng bước đi đi về giác ngộ về trí tuệ về đạo quả về niết bàn mỗi bước đi nó giá trị như vậy đó phải không cho nên hiểu được như vậy thì mình mới có sức tinh tấn Đấy, sức tinh tấn sức tinh tấn ừ, để mà sống giữa đời sống trong đạo đấy nên đây là lớp thứ hai của cái pháp kinh hành đấy thấy chưa chứ còn nếu mà mình liếc cái, bản, bản kinh trên dạy à, trận bực đen để bài kinh này cũng thường lắm không, nhưng mà không kinh này ghê lắm rồi cái thứ ba là ấp ba ba đồ thì cái người mà đang đi bộ tốt thích đi bộ và đi bộ giỏi hai cái khác nhau thích đi bộ là riêng mà đi bộ giỏi là riêng không thì nó giúp mình bỏ mình bớt bớt được rất là nhiều dịch bệnh tôi có biết một vị sư bên pháp ừ, ngài kêu sư cái thật ra phải là lên cái hòa thượng rồi cũng thuộc về hàng tôn túc giáo phẩm là tôn túc chiếu trên à, hôm nay là tháng mấy ta hôm nay hôm nay là cuối tháng ờ, tháng, tháng, tháng 5 này cuối tháng năm thì đầu tháng 6 là ngày ngày qua đây nè ngày, ngày ngày sẽ đến cái chỗ mà chúng tôi đang ngồi giảng nè hắn sẽ cái là còn tầm tầm khoảng chừng ờ, hai, hai, hai tuần rưỡi nữa Ờ, khoảng 10 ngày đi khoảng 10 ngày hai tuần gì đó là ngày sẽ có mặt ngay chỗ này thì uh, ờ, nhiều năm về trước là ngày bị tiểu đường ngày bị tiểu đường mình cái, cái, cái, cái tầm bằng coi như dữ dằn đó ngày ngày một mỗi sáng là ngày đi bộ ngày đi hai về hai là bốn tiếng không mà ngày đi riết về ngày luyện thuốc luôn rồi thì dĩ nhiên có phải bác sĩ mà tôi hứa với bà con đi bộ là trị báo bệnh tôi cũng dám hứa nha nhưng mà tôi dám nói cái này trong room này có bác sĩ của dược sĩ tôi vẫn nói là tôi không có bất cứ một cái bài một cái loại thuốc nào một cái tư thế sinh hoạt nào mà giúp mình chữa bá bệnh nhưng tôi có tin chuyện này ăn lành uống sạch mà vận động cơ thể đầu óc hướng thượng thì đây là những điều kiện mà tuyệt đối cần thiết cho sức khỏe nếu mà có lăn đùng ra mà chết chết cũng ngon hơn là cái người này thiếu cái gì ăn không có lành uống không sạch thiếu vận động cơ thể đầu óc không có hiền thiện Đấy, không có niệm không có tuệ Đấy. thì cái người đó là sống khổ chết khổ có những cái mà ờ, gọi là chúng tôi cố ý để dành cho mỗi một cái cuốn calama nó có những bài kinh mà có những cái nhiều cái, cái cái làm sao mà để được sống an lạc ở đó giờ mình kinh mà ngày giảng về giải thoát nhưng mà ngày giải thích tại sao mà các con phải sống thiện ngày giải thích tại sao và ngày giải thích sống sao cho nó an lạc khổ sướng thân mà sướng tâm nữa kìa đấy về kinh Calama cái kinh cái quyển quyển bốn quan trọng lắm quyển bốn có nhiều cái là đúng là quyển nào tôi cũng tâm đắc hết mà 12 12.000 trang của kinh tạng chúng tôi gom lại còn có hai trăm rưỡi trang hai trăm rưỡi trăm rưỡi trang rồi trăm rưỡi mười hai ngàn mà gom lại còn có hai trăm rưỡi trang trong năm cuốc ừ, thì để cho bà con Đức Phật đặc biệt quan tâm đến đời sống của chúng ta nhiều lắm vua Pasena tức là một vị đại chủ thời Đức Phật thời Đức Phật có rất là nhiều đời thí chủ mà trong đó có bốn vị đại thí chủ được xem là nổi, nổi tiếng nhất mà đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái công cuộc hoàn pháp của Phật về thành cao đồ tinh văn gồm có vua Pasena Đí là một ông cháu ruột kêu vua bằng cậu á, là vua Sa Thế là hai ông cấp cô độc với bà Quý Sa Kha là bốn mà cấp cô độc với Quý Sa Kha là sao ta là suya nhớ nha ừ, là suya hai người hệ bạn đạo không đâu mà còn tới ba bốn cái quan hệ nữa một đó là suya thứ hai là đều là uh, trong đạo là bạn đạo à, thường xuyên gặp nhau trong chùa thứ ba là đều là thánh hết mà trên đời này không có một cái mối tri kỷ nào mà nó xuất sắc ngon lành bằng cái tri kỷ giữa thánh nhân với nhau hết ừ. hai vị pháp sư tâm tạng hoàn toàn có thể là bạn thân nhưng mà nếu còn là thì độ tri kỷ hạn chế lắm ờ, nhưng mà nếu mà hai vị sơ quả mà ngồi cạnh nhau thì chúng tri kỷ được khiếp lắm này mà ông cấp cổ động của bà quý sẽ ra là tri kỷ gọi là coi như là tâm giao mà từ đạo đến đời luôn không ừ. thì trong bốn người đó là ông vua Basinadi đó là ông là vị Phật tương lai đó ông còn vị Phật tương lai trong 10 vị Phật mà gần nhất đó chứ còn Phật tương lai có tới vô số là mà 10 trong 10 vị gần nhất của vua Basinadi còn qua sở thế đó thì ờ, phải hai a tăng kỳ nữa mới trở thành một vị phật độc giác tên là vichita vi à, vichita vi còn ông đề bạc ta thì 100 ngàn đại kiếp ông thành một vị phật uh, độc giác tên là Atisaro có nghĩa rằng là muốn trở thành một vị độc giác ấy, thì ờ, phải trải qua một thời gian tu tập ba la mật trong hai a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp thì ông đều đạt đa ông đã tu hết số chẳng rồi ông tu xong hai a tăng kỳ ông còn sót lại có trăm ngàn đại kiếp thôi còn vua vua vua gì ta vua sở thế đó, thì ngay bây giờ Nguyễn Thập Giác chưa ổng bây giờ ổng ổng lững lơ con cá vàng nhưng mà trong kinh nói nếu mà thời Phật ổng không có có ông vua sở thế không có bị bị bị mắc cái tội giết cha là ổng đã đắc tôi đồ quần rồi nhưng mà vì mắc cái tội giết cha cho nên ổng phải đọa ổng đọa xong rồi ổng trở lên là ổng cứ trầm lưng trầm lên đến một lúc mộng gọi là cái cái hạt giống bồ đề nó chín mùi đó thì lúc đó không có Phật ra đời đấy thì không phải không có mà lúc đó cái giai đoạn gián đoạn khoảng gián đoạn thì lúc đó là ba la mật tinh văn của ông nó đã chính rồi mà là không có gặp được chánh đẳng giác sao ta ông bèn chuyển nguyện trở qua tự ngộ thay vì là tinh văn là phải nhờ người độ còn lúc đó ờ, bởi vì đất này mà quỷ xong xong nó, nó suốt một a tăng kỳ đại kiếp tức là 10 lý thừa 140 không có Phật ra đời trong cái cái, cái, cái trong cái cái cái cái ờ, cái, galaxy này nè có cho nên là ông phải ông tưởng đi lâu quá cái duyên chính hồi mà ông, ông không thấy ai ra đời tự động nó chuyển nguyện chuyển qua cái cơ chế gọi là lái tự động trong phi cơ đó thì cơ nó có hai cái cơ chế lái ờ, một là là, là, là người lái là do phi công nhưng ờ, nhưng mà cái cơ chế hai là cơ chế tự động à, còn nhớ là tự nó lái bằng cái mấy cái cảm biến điện tử thôi ừ. ở đây cũng vậy khi mà gọi là suốt một đăng kỳ không có phi công nào lái dùm thì ông bèn chuyển qua cái cơ chế là lái tự động có nghĩa là tự tự ngộ tự ngộ có nghĩa là đủ duyên động chứng chứ không có cần thầy bà nào nhắc hết trơn ờ, tôi đánh một vòng cho nó lạc đề chi để tôi mới quay lại nhân vật chính này nó là vua bà sinh đi có lần nó vua vào hậu phật vua nói trong kinh nói vua đó một ngày vua hầu phật năm lần mà tại sao mà mà mà nhiều quá vậy bởi vì vua thương phật ờ, đến mức mà vua cái hoàng cung cũ của vua hơi xa hơi xa chùa vua mới bèn cất một cái hành cung hành cung có nghĩa là một cái cung điện mà thường để dành vua đi công chuyện vua ghé cũng qua đêm bây giờ vua cất một cái hành cung kế bên chùa bên chùa kỳ viên để mà khi nào có chuyện quan trọng hoàng cung chính để mà, giải quyết còn nếu mà bình thường mà có chuyện gì thì vua ra ngoài cái hành cung ở một ngày vua vào gặp năm ghê vậy thương ngài lập thương Phật lắm thì có lần đó Phật ừ, Phật đang ở chùa vậy thì vua vào hầu vua nói con mới ăn cơm xong còn khó chịu quá đi cứ ngày nào ăn cơm con cũng khó chịu thì Phật mới thấy có một cái người hầu đứng ghế bên vua Phật mới nói thế này mỗi ngày ấy, đại vương sắp ăn cơm không thì là nhớ cái câu kệ này của của của của ta à, ăn uống già chậm mà tuổi thọ dài mà thân tâm được an lạc có câu kệ mà tôi nói nữa thôi ăn ít chừng mực thì già chậm tuổi thọ dài mà thân tâm đều an lạc tôi nghe cầu tôi thấy đặc biệt quá vừa mới nói cái ông ông người hầu đứng cái bên tôi đó mỗi ngày mà dọn thấy người ta dọn cơm lên là là, là nhớ đọc cái bài kệ này chậm nha là mà ổng ổng sang lắm ổng sang như vua đó phải ổng là vua mà thì cứ mỗi lần cái ông này đọc lên là ổng ổng lấy tờ vàng ổng cho ừ. thì ổng ăn đúng như là phật dạy mày đó đó là thế mày dọn lên toàn mấy cái món mà hảo hảo hảo khẩu không đó thì ổng chỉ ăn à, bốn trên năm tám trên mười thôi à, chứ không có ăn nhiều ừ à, ờ, 4 trên 5 8 trên 10 theo cái công thức cái 4 trên 5 8 trên 10 ăn vậy đó cũng ngon lắm thì cũng tới đó nó đem thịt rồng tới cũng nhiều đó cái 4 trên 5 8 trên 10 ăn đúng cái bực thì được có đâu có trong từng lễ nửa tháng ông thấy người nó ngộ quá chứ. ông mới vào ông mới lạy phật ông nói xưa giờ con nghĩ thế tôn là pháp vương chỉ chăm sóc cái đời sống tâm linh cho chúng sinh cho chúng con thôi tu hành giải thoát dứt phiền não vung bồi cái tánh trí nhưng bây giờ cũng còn ngộ ra chuyện nữa là thế tôi có lòng bị lo cả cái sức khỏe về sinh học của chúng con nữa này, này thì trong đó là một bài kinh đó, trong trong tiếng ưng nhé ừ. thì bây giờ chúng ta là đang học về tăng chi này thì tăng chi được một lần nữa ngày sẽ ngày dạy cho mình cái pháp tu cái pháp tu mà giúp cho mình áp ba ba đô thì tức là thiểu bình ấy. Ừ. là ăn uống chừng mực đó, ừ à, thêm đó là phải thêm cái là có khả năng đi bộ và cũng trong tăng chi đấy cũng trong cái phần mà năm pháp này này dạy có năm cái lý do để giúp cho một người sống lâu nha yeah, có cái đó có có là mà bốn có có trong chúng tôi tập trung là mà bốn những kinh ấy đang và sẽ sắp vô diện dưỡng lão rồi và cái Calama bốn đặc biệt những ai mà thấy mình cái như eo ồn kiếm quyển 4 để mà đọc và toàn là thấp mà dành cho mấy cái mấy cái người mà coi như là, là hết xíu thì trong năm cái điều kiện để sống lâu nó có cái điều là sinh hoạt hợp lý đấy sinh hoạt hợp lý gồm có ăn uống hợp lý đấy. đi đứng cái thời gian sinh hoạt đấy. các tư thế phải được điều phối phân bổ hợp lý không có gì quá nhiều không có ít và phải đúng lúc đúng thời Đấy, thì mới giúp cho mình sống lâu được thì ở trong ngoài kinh mà chắc sutta này ngày dạy rằng cái, cái phương bộ ấy, kinh thành ấy nó có nó nói nhiều có tác dụng lắm trong đó có động dụng nó giúp mình bớt bớt bệnh nhiều lắm ờ, tim mạch này đường này Đấy, rồi bị stress này à, depression depression mấy cái đó, đó mà đi bộ nó giúp cho mình rất là nhiều cái mà sợ nhất là bị stress và bị depression ăn cứ ngồi mắt năm năm ngó vô tường cái thứ dễ dễ nhảy lầu <coughs> xin lỗi nhảy lầu mình phải bước ra ngoài không thoáng có cái trời không thay đổi cái view ừ. này đi trả cái tôi nói giờ là, là bị la cũng sai kinh này cái xác như thế này nè mà nước như thế này là sai nè sinh hoạt không hợp lý không được rác quá nhiều anh bổ ra nhiều là nó, nó đóng cục được ừ. cho nên ấy, là cái lỡ <clears throat> thứ ba của kinh thành là gì là giúp cho mình là thiểu bình ừ. thí dụ đó cho thiểu bình bớt rất là nhiều thứ đó gọi là tăng khai tăng sai tăng bằng cách cái tư thế sinh hoạt đó, nó giúp cho mình là tiêu hóa rất là tốt à, rất là tốt giúp cho mình ăn những cái thứ mà mình ăn uống rồi đó à, nó tốt à, giúp cho mấy cái nội tạng mà nó cũng là tốt ừ, ăn uống mau tiêu quá mà nội tạng mình nó không bị chèn ép để mình nằm nhiều quá mình ngồi nhiều quá nó có tốt ừ, cho nên cái điều thứ tư là nó hỗ trợ cho cái cái cái, cái nội, nội tạng của mình cái đi bộ nó giúp cho cái thì mình nhớ ừ, liếc qua trên đọc trên mặt giấy thì thấy nó không có ghê nhưng mà ngồi ngẫm là thấy ghê lắm trong cái pháp tu cái gì ta samatha à, thì phải bỏ năm mà có ở gì ta là bỏ năm truyền mà có được năm chi thiền đấy trong cái pháp môn tuệ quán thì bỏ số bỏ bỏ sao mà được năm à, pháp tuệ samatha thì bỏ năm được năm không bỏ năm truyền bỏ được năm chi thiền còn cái tuệ quán thì bỏ bỏ sáu mà được năm bỏ sáu thì tức là năm triền, với truyền thứ sáu đó là truyền còn vô minh triền, Đấy. mà được năm đây là năm gì năm quyền Đấy, là tính tấn định định tuệ nhớ ha thì tu hành là một cái là thêm cái này và bớt cái kia cộng cái này mà trừ cái nọ nhân cái cái, cái khác không rồi đó là tu hành tu hành là một hành trình gọi là cộng trừ nhân chia đúng không Đấy thì khi mà mình đi kinh hành á, là là một cũng là một hành trình cũng được nhân chia cho cái cơ thể à cái gì cần thêm thì nó thêm cái gì cần bớt thì nó bớt à, vậy cho nên cơ thể nó mới khỏe còn khi mình nằm quá nhiều khi mình ngồi quá nhiều này, khi mình đi mình ngồi quá nhiều mình đứng quá nhiều điều không tốt có những chứng bệnh các vị biết nó hình thành là do mình đứng lâu quá đứng lâu quá là có những công việc mà đứng nhiều nhiều giờ trong ngày ấy bên thụy sĩ nó có bán một cái loại loại tắc cái là sigvaris để nó giúp cho mấy cái người mà đi máy bay gọi đi tàu lượn tức là cái cái đôi tách mà nó giúp cho ờ, và cái kinh thành đó nó là một cái tư thế nó giúp cho cái máu huyết tim mạch ờ, lục phủ ngũ tạng nó nó ở trong cái tình trạng hoạt động tốt nó không có bị uh, ngưng trệ ứ động nha quan trọng lắm cho nên đây là lợi ích lợi ích của pháp môn kinh thành nói đó bên tâm thì phải bên tâm là những cái gì lưu thông tâm lý không để cho nó bị ao tù nước động gồm có hai cách là thiền chế thì gồm có có năm được năm thì thì ờ, uh, bỏ sáu được năm à, còn danh pháp về tâm còn vậy thì là sao là vận động bốn quay nghi quay nghi trong cái gồm đi đứng nằm ngồi để gì để loại bỏ ừ, loại bỏ cái gì loại bỏ nói về thân thì nó loại bỏ những cái bệnh tật mà về bệnh gì bỏ hôn thủy à, nghĩa giúp mình bớt bớt được cái hôn thủy và hôn thủy mà nó vắng mặt rồi thì nó hỗ trợ cho cái khác à cái cái chánh á, là mình đi kinh thành nhiều á, là nó giúp cho mình bỏ hôn thủy ngủ lười nhưng mà cái đó là cái điểm điểm sau đó khi mình cái thủy niên ấy, cũng bị biến nó mới là cái nền tốt để cho tính tấn niệm định tuệ nó, nó phát sinh không tu tu tu tâm tu tu, tu tướng đúng nhưng mà cái tướng nó hổ rất là nhiều cái chánh là tâm với tướng nhưng mà cái tâm à, tư của kinh hành là gì à, à, giúp cho mình được uh, có được nội tạng tốt ăn uống tiêu ngon lành gọi là adikatu smaiko có nghĩa là nó giúp cho nó giúp cho thể ờ, nghĩa bóng thôi là cái đi kinh thành giỏi á, thì họ thể trong mọi tư thế một thoải mái và tự tại Đấy. À. thì quan trọng nha à, kinh hành giỏi nó giúp cho mình có thể chứng chứng là đắc chứng nhập à, chứng nhập thiền định trong mọi tư thế một cách thoải nghĩa là vị này có khả năng nhập định trong mỗi tư thế Đấy. mình đó thì cái thì mình một là không học giáo lý hai đó là mình, khả năng định tâm mình yếu mỗi lần mình muốn là mình phải ngồi yên phải nằm yên đúng không nhưng mà họ gọi là là tinh thục Ờ, lão luyện thuần thục thì họ có thể nhập định bất cứ lúc nào họ muốn và sẵn đây tôi cũng nói luôn có gọi là ba cái tốc độ có ba cái tốc độ chuyển đổi à, tâm thái à, tâm thái có ba đổi tâm thái à, trong đời sống mình ba tốc độ đó gồm có từ phiền não này qua phiền não kia với một tốc độ nhanh thì cái cái này ai cũng có hết con chó con heo cũng có khả năng này từ tâm tham chuyển qua tâm sân từ tâm sân chuyển qua tâm tham cái này chuyển qua tham cái kia từ sân này chuyển qua sân kia từ sân qua tham từ tham qua sân cái, cái tốc độ mà chuyển đổi các loại tâm phiền não đó là một tốc độ à, những người sống nhiều phiền não thì cái này họ có rất rất nhanh cái trường hợp thứ hai đó là chuyển đổi từ tâm bất thiện mà qua tâm thiện dục giới thì dục giới tức là thiền của mấy người còn hưởng dục quá chưa đặt thiền nhớ nha ừ. thì ờ, là cái tốc độ hai là tốc độ chuyển đổi từ phiền não thiện dục giới đó thì bắt đầu khó rồi đó không phải ai cũng có khả năng này đâu không? tức là đang giận nhưng mà nghĩ cái gì đó cái hết giận chuyển qua từ bi không đang bực mình tự chuyển qua bên trí tuệ đang bực mình nó chuyển qua bên liệt bên thiện định liệt đấy thì cái đó được gọi là chuyển từ bất thiện qua qua thiện dục giới đó là hai mà cái tốc độ này thì dĩ nhiên cái người phải phải sao kìa phải hành giả miên mà cái chứ không phải ai cũng làm được cái này đang giận mà mà mà, mà, mà búng tay anh chuyển qua bên ờ, bên từ bi liền thì tôi nghĩ cái này khó à, không? nhưng mà từ phiền não này qua phiền não kia thì rất nhanh không? đang thích mùi nó diễn qua thích vị từ thì nó diễn qua thích sắc từ sắc anh diễn Ờ, tham gặp cái mà, mà, mà, nghe cái mùi bánh xèo xong là là là, là, là thích cảnh khí ờ, gấp bánh xèo bỏ vô miệng là nó chuyển qua tham cảnh vị vừa nha nha nha cái nghe cái cái, cái, cái màn hình hát karaoke cái nó chuyển qua mình mình mình cảnh thinh đang đang nghe người hát rồi đó đẹp quá nó chuyển qua mình tham cảnh sắc nói chung là sắc thế quý vị coi như liên tục liên tục liên tục rồi đó là người là độ chuyển đổi từ phiền não qua phiền não cái này ai cũng có hết nhưng mà từ phiền não mà qua bên bên thiện là khó tốc độ 3 là chuyển đổi từ tâm dục giới qua tâm thiền đáo đại à, khả năng nhập định như ý tự tại như nhiều lần cái uh, internet cái wifi của sư hôm nay bị yếu không quý vị à, cho nên chắc có thể nhân nói với sư là à, bổ sung lại cái bài và giảng hôm nay cho quý vị sư ơi sư mở mic sư lên dạ cái mic vậy có bị mất không nãy giờ có bị mất không dạ mất rồi ạ mất chỗ nào mất chỗ nào vui ơi vui nhắc lại mất đoạn từ tâm dục giới qua tâm thiền đáo đại sư mất có vài phút à chết rồi vậy là tự nãy tôi nghe hết dạ bị rớt mạng á sư ờ, vậy là mất mạng dạ <laughs> mất mạng <laughs> bây giờ tiếp tục mất nó sư thì là mai mốt quý vị thỉnh sư lại cái chú xứ mình mà không có wifi quý vị đừng thỉnh nha chú chú xứ mới ờ, của sư đấy anh kiên à anh, nhân oh oh. dạ <laughs> vậy. xứ mới của sư đấy ờ, à, vậy là bị tuyết phủ phủ sống rồi không cái nơi này nó cách chắc rất là gần mấy bước chân thôi nhưng mà uh, chắc là chưa có mạng ha dạ dạ dạ cảm dạ. ơn dạ. dạ dạ rồi bây giờ ráng cho nó xong rồi xích nữa về xong rồi bây giờ, bây giờ là, là, rồi bây giờ là cái bốn cái tốc độ chuyển đổi nội tâm tốc độ một là người bất thiện thì họ có tốc độ chuyển đổi nội tâm từ phiền não này qua phiền não kia rất nhanh ai với trung trung thì tôi nhìn cái mặt không nhân là tôi biết không chuyện rất nhanh <laughs> từ, từ tham qua sân từ sân qua tham từ sân chuyện này chuyển qua sân cái kia từ tham cái này chuyển qua tham kia từ ly tài chuyển qua hợp tà từ hợp tà chuyển qua ly tài từ tham tà hỷ chuyển qua tà xã từ tham tà xã chuyển qua tà hỷ rồi đó là họ chuyển mà cái là còn hơn là người ta nhập song tông nữa nhưng mà qua cái khó thứ hai đó là tốc độ chuyển từ bất thiện mà qua thiện cái vụ này chua đang giận mà biết nghĩ sao mà nó, qua cái từ bi đó thì cái đó tôi tôi, tôi cũng lại luôn nữa nhưng mà cái đó cũng còn nằm trong khả năng của chúng ta nhưng mà cái thứ ba đó là khó tức là từ cái tâm dục giới mà chuyển qua bên tâm à, thiền đáo đại đó là cái này phải là người đắc thiền và cái thứ tư là khả năng chuyển đổi từ tâm hiệp thế qua tâm uh, siêu thế đại có nghĩa là thí dụ như vị thánh à, khi nào cần nghỉ ngơi trong 5 phút 15 phút thì vị đó chỉ cần ghi nhận danh sách theo cái pháp môn niệm xứ À, đúng như cái cách mà ngày trước mình đã chứng đạo thì chị vị đó chỉ bỏ ra có một giây đồng hồ để làm chuyện đó thôi và sau một giây đó rồi thì vị đó hoàn toàn chìm sâu trong cảnh giới bàn không có biết tới cảnh hữu vi nữa nha à, và vị đó như mình đó mình khó bây giờ mình có thể nghỉ nghỉ ngơi trong vòng 5 phút 10 phút nhưng mà vị thánh hoàn toàn có thể làm chuyện đó hoàn toàn và trong suốt 5 phút 10 phút mà biết cảnh giới bàn đó thì toàn thân vị đó được gọi là relax tuyệt đối tuyệt đối tuyệt tuyệt đối Đấy không? tức là cái thiền quả đó cái dự án là thiền quả đó là một cái là tâm lúc đó chỉ biết cảnh lý bàn một, một cái cảnh mà từ vô lượng kiếp sanh tử mình chưa bao giờ biết tới thì vị thánh có hai cách để nghỉ ngơi một là nhập thiền quả à, đây là cách nhanh nhất à, ít mất thời gian nhất ít có phiền không phải phiền phức mà ít tốn công còn cách thứ hai nó hơi phiền đó là hai tốn công đó, đó là nhập thiền diệt à, nhập thiền diệt có nghĩa là phải nhập vào phi tưởng về phi tưởng rồi chú miệng không tâm trong khoảng thời gian bao lâu đó không à, mà trong kinh nó chỉ có những cái vị mà cực kỳ giỏi thiền như là đức phật của ngài sẽ là phất thì các vị đã có thể nhập thiền việc ờ, trong một cái thời gian rất ngắn à, còn mấy vị khác thì có thể chậm hơn à, mà đa phần thì các vị chọn 7 ngày làm thời gian nhập thiền diệt à, sống trong cái tình trạng không tâm thức suốt 7 7 hơn hơn tối đa à, mà riêng về cái thiền thiền quả là không cái thiền quả là không cần mất thời gian không cần phải chuẩn bị gì hết chỉ cần ờ, nghĩ là không có biết cảnh hữu vi nữa không có biết cảnh danh sắc ờ, mà, hữu vi vô thường vô ngã nữa chỉ cần biết cảnh lý bạc thôi thì, thì trong suốt cái thời gian nó bị được an lạc và cái sự chuẩn bị này chỉ diễn ra dưới một giây đồng hồ cứ nghĩa là quay lại ghi nhận cảnh danh sắc theo cái cách mà trước đây mình đã chứng đạo không còn thời gian lâu mau thì tùy thì thánh động căn hay lợi căn trí nhanh hay trí chậm không sau khi quay lại cái đó theo cái cách cũ khoảng một phần mấy cái của dây đó là bắt đầu lại quay trở lại sống hoàn toàn bằng tập phóng quả mà mình phải chứng không thì như vậy là bốn có tốc độ à, bốn tốc độ từ phiền não qua phiền não từ phiền não qua thiện tâm từ tâm dục lên tâm à, thiền hoặc là từ tâm siêu thế à, từ hiệp thế qua siêu thế có tất cả là bốn trường hợp và để gọi là thuần thục để mà đạt tới cái cảnh giới tự tại trong cái chuyện này thì vị hành giả đặc biệt là các vị thánh phải gọi là từng trải qua đầy đủ bốn tư thế sinh hoạt gồm có đi đứng nằm ngồi vị này tân ừ, nhập định Đúng trong lúc nằm tân nhập định trong lúc đi tân nhập định trong lúc đứng và đương nhiên là tân nhập định trong lúc ngồi một cách thuần thục vậy thì trong đó trong bốn cái bốn bốn ba cái tư thế kia là ba tư thế tĩnh thì nó dễ nhưng mà tư thế động mới là khó tư thế mà đi là khó nhưng mà với một vị mà tinh thần thường xuyên thường xuyên thì cái khả năng này không khó khăn cái chuyện cái chuyện mà nhập định trong lúc đang đi không khó khăn và tôi nhắc lại lần nữa định ở đây chỉ là một cái trạng thái là tâm thiền thôi chứ còn nhiều người mới nói nhập định là cái tưởng là phải cứng nhắc rồi yên nô nô nô cái chỉ mình ngồi yên cứ ngắt ừ, ừ, ừ, như tảng đá đó thì đó là một một tư thế định chứ còn mà định là phải phải bắt phải ngồi phải mất một hai phút một hai tiếng hồ thì cái đó là nói gì cũng ngày người cái vị mà thiền hỏi giỏi họ có thể nhập định và xuất định trong nháy mắt uh -huh. nháy mắt như trong kinh đó cái lúc mà ngày bữa kiền liên mà ngày dùng thần thông để mà ngày cảm thắng rong long dương năm đô ba năm đó thì là cái tốc độ mà ngài chuyển đổi từ đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hơi không ánh sáng ngài chuyển liên tục nhanh hơn là cả tốc độ nhanh hơn là cái dây đồng hồ nữa bởi vì con rồng nó tuy nó không đắc thiện nhưng mà nó có cái thần thông do nghiệp xanh nó nhanh lắm nó đốt rồi nó phun khói rồi nó siết nó cuốn nó nuốt nó nhai ngày. thì cứ mỗi lần nó làm cái gì thì ngài dùng một cái thứ thần thông tương ứng để mà ngài, ngài kèm chế nó ngài thuần hóa ừ thì sau cái lần mình đó được phần ngày xác nhận trước đại chúng tăng nhà rằng là trong hàng tinh văn của ta đệ nhất thần thông chính là một kiền liên tức là chính đức phật ngồi đó ngày quan sát chính đức phật ngồi đó ngày quan sát ngày thấy người là ngày một liên chuyển đổi đề mục liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục có nghĩa là chỉ cần muốn thôi muốn, muốn ra lửa thì ra lửa muốn ra khói rồi ra khói à, xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sát liên tục như vậy thì cái vị muốn đạt được cái đền đó đó là phải từng tu tập trong cả bốn ngày và cái điều quan trọng mà tôi muốn chốt lại muốn chốt lại trong bài giảng này cái cứu cánh tu hành không phải là thành tâm nhưng mà cái người thường xuyên sống bằng định bằng niệm khi họ làm việc thì họ có cái khả năng bén nhạy và tự tại cái chánh của của người tu thiền ở chỗ đó của tu tập thiền chỉ thiền quán là chỗ đó không? thường xuyên sống trong định và trong niệm thì khi họ có phản ứng gì nó nhanh nhẹn mau lẹ và kịp thời cho nên khi mà mình nãy giờ các vị nghe chúng tôi kể một chuyện dòng các vị nghĩ chắc nói vậy chắc tu hành là mục đích để đạt thành thông phải không phải giống như người ta nói thường xuyên tập thể dục khi cần khiên vật nặng á, thì mình cũng thoải mái hơn người khác nói như vậy không có nghĩa là mình tập thể dục để mình khiên vật nặng không phải không phải phải thể dục để mà làm phu quân giác cũng phải nhưng mà đây người ta chỉ nhắc chừng là người thường xuyên vận động tập thể dục thì người dễ có cơ bắp dễ có sáu muối thay vì như tôi bây giờ đúng người tôi thì quý vị giờ muối có toàn hậu không rồi à, mấy cái hột sạn ấy. chứ đúng ra đó là cái mục đích của thể dục là khỏe người là lưu thông máu huyết là tim mạch vận động như ý chứ không phải là để vác nặng tuy nhiên người ta mở ngoặt ra nói những cái người mà thường xuyên vận động khi gặp chuyện vác nặng họ làm tốt lắm hoặc khi phản ứng tay chân họ tốt lắm mà các vị học võ thuật các vị biết học võ thuật xong lấy đai lấy đẳng xong người về không có tập không cứ ăn ngồi phè ra đó chơi game đọc báo tay chân vẫn ứng chậm lắm không có khả năng thực chiến trong khi cũng học chừng đó năm học chừng đó à, đòn thế nhưng mà em nào thường xuyên tập luyện phản ứng nhanh nhẹn cực kỳ và kịp thời võ thuật cũng vậy không à, mình, mình đời sống tâm linh cũng vậy đúng không cái gì phải có thực chiến lý thuyết rồi phải thực hành mà trong cái thực hành nó cũng có thực chiến thôi đấy cho nên là ờ, đây là nội dung của bài kinh bài kinh gọi là lợi ích năm lợi ích của pháp môn kinh hành mà ông ông, ông kiên nhà ta chê là bài kinh này dễ yeah, không có gì để nói xin thưa bà con mà có gì gặp chúng tôi cái bài kinh hà kinh thì bài kinh kinh hành này nó là quá trời chuyện để nói luôn chứ không phải chuyện đó đâu nhưng mà tôi đã hứa với lòng là giảng đúng một tiếng không thể nhiều hơn mệt chúc các vị một ngày vui bài hẹn thứ hai sau dạ rồi dạ chúng con xin sư dạ hẹn sư tuần sau ạ à. dạ chào sư <laughs> dạ à, bài pháp của sư đã kết thúc buổi pháp thoại hôm nay à, xin hẹn quý vị vào tuần sau à, kính chào quý vị dạ chào anh kiên chào mọi người ạ à.